rồi sau đây là cái công thức nha công thức để đạt được tự do tài chính các anh chị phải đồng ý rằng bán hàng nó bằng thu nhập các anh chị kiếm được thu nhập thông qua việc bán hàng giống như chị Trinh Nguyễn đi áo dài bán được một cái áo dài thì có thu nhập của một cái áo dài bán 10 cái áo dài thì có thu nhập của 10 cái áo dài anh Long đi đi bán đất cũng vậy anh Phong đi bán đất cũng vậy đó thì thu nhập của chúng ta sẽ bằng số khách hàng nhân với tỷ lệ chuyển đổi nhân với đơn giá nhân với số lần đây là một công thức bí mật trong kinh doanh để giúp chúng ta gia tăng kiếm được nhiều tiền ok không các anh chị khi lấy ví dụ như trong ngành của kiên đi nếu như bây giờ kiên muốn có nhiều khách hàng hơn thì kiên phải bán hàng trước đám đông bán hàng trên hội thảo hoặc bán hàng trên hội thảo trực tuyến zoom như vậy thứ hai là sao anh chị phải có một cái bài bài bán hàng theo cấu trúc về tâm lý khách hàng có bài bán hàng theo cấu trúc về tâm lý khách hàng thì tỷ lệ chuyển đổi nó sẽ cao hơn rồi sao các anh chị đơn hàng có nghĩa là bán muốn có một cái đơn hàng ví dụ như trước đây một cái áo dài 200 bây giờ mình phải kết rồi theo hồi trở lại làm sao bán được cái, kéo áo dài 800 một triệu thì sao anh chị mình gia tăng cái đơn hàng lên càng gia tăng được cái giá trị đơn hàng thì mình bán giá cao và thu nhập mình nó sẽ cao và thứ thứ tư đó là gì các anh chị là số lần số lần giống như bây giờ mình bán được một kéo dài rồi mình phải tìm cách làm sao để kéo khách hàng quay trở lại mua thêm cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư thông qua cái cách mà chúng ta phục vụ thông qua mà cái cách mà chúng ta chăm sóc khách hàng rồi đây kiên lấy ví dụ nha đối với cái ngành và huấn luyện đào tạo của kiên nếu như kiên kéo được 100 người vô dung của kiên 100 người vô dung mà tỷ lệ chốt sale của kiên 15 phần trăm hồi trước cái chương trình của kiên mà khai mở kim khẩu á, là kiên chốt sale ba mươi mấy 40 phần trăm nha các anh chị rồi cái khoa học bình thường trung bình của Kiên là 10 triệu 10 triệu thì khi nhân ra một cái chương trình webinar như vậy là Kiên kiếm được 150 triệu trong vòng một ngày trong vòng một ngày trong vòng 3 tiếng đồng hồ ok không anh chị một tuần làm một cái webinar 4 tuần làm bốn cái webinar là đủ tiêu rồi phải không anh chị cái chương trình mà 21 ngày khai mở kim khẩu á ban đầu Kim không có dạy đâu Kim không có chuyên được cái đó nhưng Kim nghiên cứu và Kim thấy rất nhiều anh chị hỏi Kim Kim nói một câu là gì các anh chị là các anh chị muốn thành công và giàu có phải khai mở kim lên xa cổ lên xa số 5 đi lên xa cổ đi thì tự nhiên là mình thành công và giàu có hơn phát triển hơn mà rất nhiều người hỏi bây giờ làm sao để mở lên xa số 5 đây ai cũng kiên, kiên nói là câu này ai cũng hỏi kiên câu đó và kiên thấy là à cái nhu cầu mở lên sai số 5 này nhiều người cần nói ta nhờ thế là trong vòng 3 ngày một tuần là kiên thiết kế ra chương trình này và kiên bán chương trình này kiên mở bán kiên lấy một cái giá mức rất là đơn giản hơn mức rất là nhẹ nhàng hơn giá rẻ ra không 3 triệu mà hôm đó làm sao anh chị gần 30 anh chị đăng ký kiên trong vòng có 3 tiếng đồng hồ thôi là Kiên bán là Kiên kiếm được gần 100 triệu các anh chị ạ à. có 3 tiếng đồng hồ kiếm gần 100 triệu mà nó rất đơn giản mà cái sản phẩm này sản phẩm giá thấp có 3 triệu của Kiên thôi Kiên còn có những sản phẩm 10 triệu và 100 triệu nữa thì sao anh chị nó sẽ có sự khác biệt do đó đây là một cái ngành nghề mà Kiên cảm thấy rằng nó phù hợp đối với những anh chị nào mà đang muốn đi làm công chuyển sang làm gì chuyển sang kinh doanh thông tin đi làm huấn luyện đào tạo thì nó rất đơn giản hoặc anh chị nào đang phát triển hệ thống của mình hệ thống của mình thì mình huấn luyện đào tạo và mình đi tuyển sĩ tuyển 100 người vô mình chia sẻ sau khi có cấu trúc tâm lý bán hàng theo đám đông rồi có được cấu trúc đó rồi mình chia sẻ tới đâu người ta vô hệ thống mình tới đó và người ta nhập hàng người ta làm đại lý của mình họ nhập hàng về và bắt đầu thu nhập mình nó tăng lên ví dụ như là chị à, chị Hồng đi đang có bao nhiêu dưới chị có bao nhiêu chân 10 chân đại lý bây giờ đi làm sao tuyển 100 người vô có một bài bán hàng chuẩn chia sẻ cái rồi giao anh chị những 100 người đó thì trong đó khoảng chừng 15 phần trăm người ta làm đại lý thì mình lại có thêm được 15 đại lý và 15 đại lý này họ nhập hàng của mình 10 triệu đi là doanh số ngày hôm đó là được 150 triệu và mình cứ làm đi làm lại hàng tuần hàng tuần mình làm hai ba cái như vậy mình bán doanh số đảm bảo tăng lên rất nhiều đây là một bí mật mà gần như không ai biết chỉ có trong giới ngành trainer Kim chia sẻ nha anh chị hoặc là trong giới kinh doanh về thông tin thôi ví dụ như bất động sản cũng vậy mở ra một khóa học về bất động sản chia sẻ về bất động sản trong đó mình không bán khóa học về bất động sản mình bán cơ hội kinh doanh bất động sản mình tư vấn môi giới cho người ta kiếm được rất nhiều tiền các anh chị ạ do đó và các anh chị ạ ban đầu mọi người thấy nó sẽ thấy nó không biết nó thấy hơi khó nhưng khi kiên làm rồi cái đấy nó đơn giản anh chị ạ à. tỷ lệ thành công tới trên 80 phần trăm khả năng thì sao ạ làm chỉ cần nỗ lực một lần thôi sau đó xài cả đời cứ mỗi lần game đẻ ra một khóa học thì đó chính là một cái phiếu tự do về tài chính của game một cái nguồn thu nhập phụ đồng bây giờ game đó có những sản phẩm gì thứ nhất 30 ngày siêu tập trung 28 ngày khai 28 ngày cai nghiện điện thoại 21 ngày khai mở kim khẩu rồi sau đó là 99 bước chạm ước mơ rồi chương trình 365 ngày tự do tài chính rồi kim cứ đẻ ra các thứ khóa học tại vì kim biết cách đóng gói rồi biết cách viết sách rồi biết cách đẻ ra khóa học đóng gói khóa học như thế nào rồi thì cứ mỗi khóa học nó là một cái nguồn thu nhập phụ đồng Kim quay video một lần thì sao các anh chị các anh chị sẽ thấy rằng đây là chương trình mà Kim đang đi theo với các anh chị đó nên chi phí của nó lần sau rẻ nó chỉ có 3 triệu thôi nhưng mà bây giờ Kim đã đóng gói nó xong 100% rồi thì sao là những video quay sẵn trên website sau này học viên vô thì đưa link cho họ rồi sẽ có một bạn huấn luyện viên giống như bạn Vi hoặc là những bạn khác sẽ chăm sóc công việc của Kim phát ra rồi Kiên không cần phải làm gì nữa Kiên trở nên tự do về tài chính đó chính là một cái hệ thống phiếu tự do tự do thuộc nguồn thu nhập tự do của Kiên và càng nhiều khóa học thì Kiên lại càng có nhiều gì nguồn thu nhập thụ động à, các anh chị à, có thấy tuyệt vời không ạ à? tuyệt vời thì comment xuống bên dưới là tuyệt vời đi ạ à.